Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Nhung sẽ quay cái video clip ngắn để chia sẻ cùng mọi người cái cách mua sản phẩm Metami trực tiếp trên điện thoại của chúng ta cực kỳ ngắn gọn và đơn giản. Thì trước tiên để đi vào mua sản phẩm Metami thì đương nhiên là mọi người sẽ phải có cái mã số thành viên của công ty Metami. Thì thông qua những người giới thiệu như Nhung đã có mã số hoặc là cái người bảo trợ của mọi người thì mọi người sẽ thành lập được cái mã số mới và để mua được cái dòng sản phẩm Metami trực tiếp trên cái phần mềm chính hãng của công ty Metami đấy thì mọi người sẽ vào cái phần mềm ở điện thoại của mọi người tải cái Atomi Shop và nếu như là Android thì mọi người hãy vào Set Play còn nếu như là iPhone thì mọi người hãy vào cái phần Story sau khi tải phần mềm xong thì mọi người hãy mở cái phần mềm ra giúp mình nhé bước tiếp theo thì mọi người sẽ kích vào cái My Atomi tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mã số thành viên của chúng ta vào cùng với số bí mật khi mà chúng ta đã được làm mã số mới nha rồi chúng ta sẽ login cho Nhung nha. Sau khi đăng nhập xong thì trên cái phần mềm của mọi người sẽ hiện mã số và tên của mọi người và trong quá trình mọi người đặt hàng thì nó sẽ có thứ tự là công ty chuyển hàng cho mọi người như thế nào. Và bây giờ để mua hàng thì mọi người hãy vào cái phần chân chê menu giúp mình nha. Ở ờ, cái phần chân chê menu này sẽ có từng mục nhà shopping mall nha mọi người và thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dầu gội và sữa tắm dưỡng body cùng với đồ dùng gia đình, đồ điện tử quần áo, tất và đồ thực phẩm. Tiếp theo là đồ như là giấy quảng cáo hay là những thông tin giới thiệu của công ty. Bây giờ Nhung sẽ hướng dẫn mọi người đi mua một vài sản phẩm. Thì mọi người muốn mua mỹ phẩm thì chúng ta vào phần mỹ phẩm và muốn mua thực phẩm chức năng hay vitamin thì mọi người vào phần vitamin. Thì bây giờ Nhung sẽ cùng mọi người đi mua mỹ phẩm nha. Ở phần mỹ phẩm này nó sẽ phân ra nhiều mục. Đầu tiên là tổng tất cả các dòng sản phẩm sẽ có là 173 sản phẩm. Nếu như mọi người chọn phần dưỡng da thì mọi người sẽ vào phần skin care. Nếu như mọi người chọn phấn son, đồ trang điểm thì mọi người sẽ vào phần makeup. Bước tiếp theo đó là Miyong Kiki. Thì ở cái mục này sẽ có như là uh, cọ trang điểm hay là những bông mút. Đấy là những sản phẩm hỗ trợ cho chúng ta trang điểm. Thì bây giờ Nhung sẽ vào phần skin care là vào phần dưỡng da ở ờ, cái phần dưỡng da này thì sẽ có rất là nhiều mục như là dưỡng ẩm nước hoa hồng hay là tẩy da chết đó hay là sữa rửa mặt nó có rất nhiều mục. và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mua sản phẩm nha mọi người nhìn ở đây sẽ có là cái giỏ hàng và cái uôn là giá sản phẩm cái PV này là điểm khi mà mọi người mua sản phẩm sẽ được tích lũy vào cái mã số hội viên của mọi người nhé bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái dòng sản phẩm này chúng ta sẽ kích vào cái xe hàng này ở cái mục này nó sẽ hiện là một là bên là trăng bao một bên là barocume và số lượng mọi người muốn mua hai set hay ba set thì mọi người chỉnh cộng trừ à, mua thêm thì mọi người cộng còn giảm đi thì mọi người trừ bây giờ là chúng ta sẽ mua một cái số lượng một set thôi và chúng ta cho vào giỏ hàng chúng ta sẽ chọn cho vào giỏ hàng bởi vì nếu như các bạn muốn mua thêm sản phẩm khác ấy, thì các bạn cứ kích vào cho vào giỏ hàng là ok là chúng ta gom nhiều sản phẩm vào để chúng ta thanh toán một lượt đấy và bây giờ là mình sẽ kéo lên và mình sẽ thấy là ở trên cái góc bên phải cái phần xe của mình nó sẽ có số lượng là hai sản phẩm vừa rồi Nhung chọn đúng không ạ? Bây giờ thì Nhung sẽ kích vào cái xe hàng đó. Mọi người đã thấy là trong cái giỏ hàng của mình sẽ có hai sản phẩm vừa rồi Nhung chọn một này, hai đúng không ạ? Và bây giờ Nhung muốn mua tất cả hai sản phẩm này thì Nhung sẽ cứ kích vào cái trơn chê này ok này là đồng ý mua hai sản phẩm thì nếu như cái phần mục cái cột bé sung mú bé sung này nếu nó chạy kín hết cái mục này thì có nghĩa là các bạn không mất ship còn nếu nó chạy lửa chừng thì có nghĩa là dưới chưa đủ 50.000 chưa đủ 50k 50 ngàn won ấy thì là công ty sẽ là báo cho các bạn là chưa đủ 50.000 sẽ mất 2.900 tiền tách be chính vì vậy nên các bạn à, mua trên 50.000 các bạn sẽ được bao tách be ở đây mọi người nhìn là điểm PV tổng cái hai sản phẩm chúng ta mua và cái số tiền chúng ta phải tính toán là 179.400 won đó và bây giờ nhung sẽ thanh toán là nhung sẽ chọn tổng hai sản phẩm này thì ở đây nó là chung tu cơn à, bây giờ nhung sẽ kích vào 결제하기 đây là cái mục thanh toán thì mọi người đẩy cái hoa miên đẩy cái màn hình lên giúp mình nha ở đây sẽ có là Volenen Pool thì tên của mình mã số của mình nó tự động hiện cái số điện thoại và tên của mình ra nhưng cái số điện cái lơi mà nhận ấy thì nó là Pesong Chengbo thì lúc này là chúng ta sẽ nhập thông tin cá nhân của chúng ta vào nha thì mọi người nhìn bên cạnh Pesong Chengbo nó sẽ có là Pesong Chichuka đó là thêm địa chỉ bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thêm địa chỉ của chúng ta nha thêm địa chỉ ở đây thì nó sẽ có là mọi người sẽ phải điền tên người nhận số điện thoại người nhận và địa chỉ thì chúng ta tìm theo cái số hòm thư và địa chỉ chi tiết sau đó chúng ta sẽ kích là keyboard bé chiro cho 저장. Bây giờ Nhung sẽ nhập địa chỉ nha. Nhung muốn chia sẻ tiếp một cái phần tìm địa chỉ của mọi người nhé. Ở đây người ta có ghi chi tiết chúng ta là về là giả sử. Nếu như địa chỉ nhà các bạn mà dài đi thì mọi người đừng có ghi tất tận lại ví dụ như là soul si rồi cái gì cái gì tông thì mọi người đừng có ghi mọi người chỉ tìm một cái tông hoặc là cái rô thôi đó mọi người nhìn thấy hai cái phần mục này giả sử đấy nên là ví dụ cho chúng ta chọn tìm đường ví dụ như ở đây ok là soul si yang chi ku xin uốn xin luận chin tung là bân chi bao nhiêu bao nhiêu ấy thì mọi người chỉ điền cái phần xin luận chin tung này thôi là số bao nhiêu bao nhiêu là ok mọi người đừng tìm hết tất tận vào thì nó sẽ là sao không ra địa chỉ đó bây giờ thì nhung sẽ tìm địa chỉ nhà nhung nha tìm mình tìm đường thôi isero chín mười chín mười một là nó sẽ ra sẽ ra cái địa chỉ như này thì chúng ta chỉ cần kích vào là nó sẽ tự động nhảy và nó sẽ ra cái số hòm thư nhà mình này và nó sẽ ra cái địa chỉ nhà mình này Đấy và cái địa chỉ chi tiết thì mọi người hãy điền là số nhà dãy a ba thứ bao nhiêu và số nhà bao nhiêu mọi người điền vào đây sau đó mọi người kích là keyboard là cho vào địa chỉ là cơ bản sau đó chúng ta hoắc in nha bây giờ mọi người thấy là cái địa chỉ nhận đồ là đã tự động nhập vào rồi được đúng không ạ và mình sẽ kéo lên đến bước tiếp theo đó là sao cách thanh toán Kerchesutan cách thanh toán ở bên Ethereum nó sẽ có rất đa dạng cái cách thanh toán cho chúng ta nên đôi khi những bạn nào mà chưa va chạm vào thì các bạn sẽ cảm giác dối nếu như các bạn chọn chuyển khoản thì chúng ta chỉ cần chọn là hiên cơm kiệt chê còn nếu như các bạn muốn thanh toán qua thẻ hay qua phần mềm hay là qua tin nhắn hoặc là mọi người thanh toán vào cái mã xương in ví dụ như cái mã xương in này thì lần sau thì nhung sẽ chia sẻ thêm một cái phần mã xương in này uh, cho nó chi tiết hơn bởi vì khi mà thông qua cái mã xương in nó sẽ qua nhiều bước Bây giờ Nhung sẽ chia sẻ cái phương thức thanh toán đơn giản hơn cho mọi người thôi. Đó là cơ bản nhất, đó là hiên cơm kẻ chê là chúng ta sẽ chọn cái phương thức chuyển khoản. Sau khi mà chọn cái hiên cơm kẻ chê thì mọi người sẽ là chọn cái tên ngân hàng. Đó. Chọn tên ngân hàng xong thì mọi người phải nhập cái số điện thoại của mọi người vào đây. Và đây là mình đã nhập cái số điện thoại thì cái số điện thoại này là cái số điện thoại để công ty gửi cái số tài khoản của công ty vào cái số điện thoại này cho chúng ta chuyển khoản thì công ty sẽ không gửi vào tin nhắn cho chúng ta mà công ty sẽ gửi trực tiếp vào cái phần Kakao cho chúng ta nên các bạn sẽ kiểm tra cái phần tin nhắn ở Kakao nha. Sau đó thì mọi người sẽ kích vào 결제하기 đó khi mà mình đã gì xong thì công ty sẽ gửi tin nhắn về Kakao cho mình này và mọi người này đây là cái đơn mà mình đã thanh toán xong và số đơn mình đặt hàng ở đây thì là hạn đây là mọi người có thể chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản này cũng được hoặc là bên phần Kakao và tổng cái số tiền nó là 179.400 và điểm tích lũy là mọi người sẽ được 88.500 point thử và địa điểm sẽ gửi về cái số điện thoại của người nhận này đó như vậy là xong rồi đó mọi người chúng ta chỉ cần chuyển khoản trực tiếp cho công ty bằng chúng ta chờ hàng về là xong còn cái phương thức thanh toán đa dạng hơn như thanh toán qua phần mềm thanh toán qua thẻ thì hôm nay nhung sẽ dành thời gian nhung sẽ hướng dẫn từng mục một nếu như các bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là các bạn thanh toán qua cái phần mềm của mọi người nhé cảm ơn mọi người đã xem hết cái video clip của nhung và trong cái lúc mà mọi người thực hiện mà mọi người cảm thấy cái gì khúc mắc mà vẫn chưa rõ thì mọi người có thể là nhắn tin cho nhung hoặc là liên lạc trực tiếp cho nhung qua số điện thoại 010 879 86 889 thì Nhung sẽ hướng dẫn và trả lời mọi người trực tiếp nhé. Bye bye, tạm biệt cả nhà.